Xin chào tất cả bạn đã trở lại với kênh công ty nghe nhìn thông minh thì, à, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn đó chính là một cái sản phẩm uh, camera uh, à, SQ11 để siêu nhỏ để những các bạn nào mà đang đam mê với những cái uh, ví dụ như là đi chơi đi phượt thì các bạn lên sử dụng về những cái dòng camera để lưu lại những khoảnh khắc đẹp để cho các bạn đi trên cái đoạn quãng đường cực kỳ là dài để để các bạn có thể lưu lại những cái dữ liệu ấy, hay những hình ảnh hay là video clip Đấy, để các bạn có thể làm cái kỷ niệm các bạn nhé hoặc Ờ, các bạn nào có mục đích gì khác nhau ví dụ như đặt chiếc camera này nhà để theo dõi những cái những cái mục đích của riêng các bạn thì các bạn có thể lựa chọn cho mình đó chính là cái dòng S camera SQ11 mini DV này các bạn nhá đấy thì trước mặt các bạn đây thì mình đang cầm đó chính là một cái sản phẩm camera SQ11 các bạn nhá thì ngay bây giờ mình sẽ review đến cho các bạn đấy, để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái dòng sản phẩm này nó như thế nào đấy <clears throat> thì trên uh, trang web hay những ờ, trên uh, kênh YouTube nó rất nhiều những cái uh, chỗ bán những cái đồ mà bán những cái dòng sản phẩm ví dụ như là ờ, camera đọc trộm ờ, định vị tin hay đọc trộm tin nhắn Zalo Facebook thì hoàn toàn không có thật nhé các bạn nhé Đấy, để tránh các các bạn bị lừa thì các bạn có cứ tham khảo qua với số điện thoại nhà mình cứ alo trực tiếp cho mình tham khảo với những cái dòng sản phẩm camera hay là những cái dòng định vị các bạn nhé thì các bạn không mua hàng thì các bạn cứ có thể gọi điện cho mình hoặc tham khảo những cái dòng sản phẩm khác nhau ở nhà mình ờ, có cả một cái công ty Đấy, để ờ, phục vụ cho tất cả các bạn nếu mà các bạn muốn sử dụng cái sản phẩm nào thì nhà mình đều có cho tất cả các bạn nhé các bạn nhé đó thì ngay bây giờ mình sẽ review đến cho tất cả các bạn thấy trong một cái sản phẩm của bộ SQ11 thì nó sẽ có những gì thì đầu tiên thì cơ đầu tiên là không thể thiếu đó chính là một cái mắt camera đó chính là cái sản phẩm SQ11 đấy các bạn nhé Đấy, nên để mình sẽ để đây thực mình sẽ review rõ hơn Đấy, cái thứ hai nữa đó chính là cái kẹp kẹp Đấy, thì nếu mà các bạn khi mà các bạn đi xe máy này Đấy nha các bạn nhá nếu mà các bạn đi xe máy thì các bạn có thể kẹp vào cái đầu gương Đấy, hoặc là kẹp lên mũ bảo hiểm để cho nó cố định nếu mà các bạn đi phượt ạ Đấy, nó sẽ cố định và nó sẽ quay video Đấy, chế độ màn hình là full HD rồi Đấy, các bạn thấy chưa Đấy. thì thứ ba nữa đó chính là một cái ờ, chân sạc này Đấy. đây một cái chân sạc khi các bạn nếu mà hết pin thì các bạn có thể sạc các bạn nhé đó anh em bây giờ mình sẽ review cho các bạn này thì các bạn dùng với sản phẩm này nó rất là đơn giản các bạn nhé thì đầu tiên mình sẽ nói qua về cái uh, sản phẩm uh, SQ11 đây ở trên tay mình là đây mình đang cầm đây rồi đó đây chính là cái đầu mà để chúng ta cắm thẻ nhớ Đấy, khi đi đâu cũng có thể chúng ta cắm thẻ nhớ vào để lưu lại những dữ liệu Đấy, hay là những cái video clip hay là những bức ảnh đẹp các bạn nhé thì cái thứ hai bên cạnh nó đó chính là một cái chân sạc đấy đây chính là cái chân sạc các bạn nhé đấy có một cái lỗ nhỏ đây thì cái lỗ nhỏ đây chính là cái nút reset các bạn nhé khi mà các bạn muốn ờ, xóa hết những dữ liệu các bạn cứ để cái thẻ nhớ đây và các bạn bấm cái nút dí nút ấn cái nút reset này nó sẽ xóa toàn bộ những cái dữ liệu mà các bạn muốn uh, các bạn muốn xóa các bạn nhé đấy thì ở trên đây đó chính là có hai cái nút một là nút on up này một là bên uh, chữ m đây nó sẽ có cái nút này nó sẽ chuyển sang từ chế độ HD à, sang chế độ Uh, Full HD các bạn nhá. Đấy thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn Đấy, bên ngoài đây cho chính là cái 6 ờ, mặt đèn hồng ngoại để hỗ trợ các bạn quay cả ban đêm các bạn nhá. cực kỳ là rõ nét đây chính là cái 6 đèn hồng ngoại bao quanh trước mắt camera Đấy, sản phẩm cực nhỏ cực gọn cực đẹp các bạn nhá. giá này cực kỳ ưu đãi Đấy, đây thì à, đi kèm với nó nếu mà các bạn nếu sử dụng thì các bạn phải có cho mình đó chính một chiếc thẻ nhớ nhé các bạn nhé đây chính là cái thẻ nhớ 16 GB của nhà mình đấy <clears throat> các bạn à, lưu ý cho mình một điều là khi các bạn dùng thẻ nhớ thì các bạn mua riêng một cái thẻ nhớ để các bạn có thể gắn vào những cái thiết à, gắn vào thiết bị SQ11 các bạn nhá. Các bạn đừng dùng chung ví dụ thẻ nhớ máy máy điện thoại, ví dụ dùng chung nó sẽ bị đơ. Đấy các bạn nhá, nó rất nhiều dữ liệu, nó sẽ bị lơ. Các bạn này, nên ngay bây giờ mình sẽ cắm cái đầu <clears throat> Ờ, thẻ ờ, USB đấy, vào cái chiếc ờ, SQ11 này đấy, khi các bạn cắm lên đấy, khi các bạn cắm vào nó rất là cái bề mặt của nó rất là phẳng nhá nó, nó bề mặt của nó phẳng với cái chiếc SQ11 này đấy, là các bạn có thể cắm đúng các bạn nhé đó là mình sẽ bật lên này đây nó có nút nguồn này bây giờ mình sẽ bật lên hướng dẫn cho các bạn chi tiết nhé đó bật lên nó sẽ hiện màu xanh nhé các bạn này bạn thấy chưa Đấy, khi nó đang ở chế độ màu xanh các bạn muốn chuyển sang cái chế độ quay à, quay video đấy các bạn bấm cái nút mờ cho mình đây mình sẽ bấm nút mờ này đấy, nó sẽ nháy vào sang một đỏ vừa đỏ vừa xanh này đấy các bạn muốn quay video thì các bạn chỉ cần ấn cái nút nguồn này một cái này đấy nó nháy nó xong là các bạn có biết là nó bây giờ nó đang tự quay rồi các bạn nhá thì bây giờ nó đang tự quay rồi đó khi các bạn muốn tắt đi không quay nữa các bạn bấm tiếp một lúc nguồn này đó thấy chưa nó hiện về ban đầu đó, khi mà các bạn muốn chụp ảnh muốn chuyển sang chế độ chụp ảnh thì các bạn bấm nút M này Đấy, nó, nó chỉ có một màu đỏ nha các bạn nhá nếu mà các bạn nào mà à, muốn chuyển sang chế độ chụp ảnh đấy, các bạn nhìn qua nó, chỉ có một màu đỏ này đấy, bây giờ bạn các bạn muốn một, chụp một bức ảnh các bạn lại bấm một nút nguồn này bấm một cái này đấy bấm một cái là đèn nó tự nháy một cái là khi các bạn chụp ảnh nó sẽ tự động nháy này bây giờ bấm này bấm nó sẽ tự động nháy này đó thấy các bạn thấy chưa nó cực kỳ đơn giản với dòng sản phẩm SQ1 để phù hợp cho các bạn nào mà giới trẻ thích đi phượt để muốn lưu lại những cái dữ liệu đấy các bạn nhá với chế độ quay HD đây chính là những cái thông số đây đây chính là những cái bức ảnh video có hình là nó ở chuyển sang cái chế độ JPEG e này đấy. hai chế độ ờ, Full HD đó chính là 1280 x 720 và 1920 x 1080 các bạn nhá Đấy, video frame rate là 30 fps này đó các bạn nhá Đấy pin của nó là 200 mAh giờ các bạn thấy chưa Đấy, cái sản phẩm với thông số này cực kỳ là ok với sản phẩm siêu nhỏ camera siêu nhỏ để giúp cho các bạn ví dụ các bạn à, đi uh, chơi đi phượt Đấy, các bạn có thể quay lại những cái uh, hành trình của các bạn đi chơi các bạn nhé hoặc là các bạn nào mà có nhu cầu uh, sử dụng về cái một mục mục đích khác thì các bạn có thể là uh, lựa chọn cho mình đó chính là cái chiếc uh, SQ11 này các bạn này Đấy, cực kỳ là dễ dàng sử dụng các bạn nhé cực kỳ là đẹp Ờ, chế độ Full HD ờ, và hỗ trợ cho các bạn quay cả ban đêm này các bạn nhé đó thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu cho các bạn đó chính là cái dòng ờ, camera SQ11 siêu nhỏ để giúp cho chúng ta sử dụng vào những cái mục đích riêng các bạn nhé đấy, các bạn là có muốn tham khảo gì với dòng sản phẩm hay muốn đặt hàng thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại mình ghi ở phần dưới màn hình các bạn nhé thì đối với video clip ngày hôm nay mình sẽ xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem video của mình đấy, xin trân trọng Ờ, cảm ơn các bạn các bạn nhé Chào tất cả các bạn đã trở lại với công ty công nghệ nghe nhìn thông minh Ngày hôm nay mình ờ, tiếp tục làm video clip để hướng dẫn cho các bạn là một cái sản phẩm camera siêu nhỏ để giúp cho các bạn đấy thì ví dụ các bạn có cái mục đích ví dụ nhà đi đâu đấy, muốn làm gì để ngụy trang không muốn cho đối phương biết đấy để chúng mình có lấy bằng chứng chứng cứ xác thực để biết được cái thông tin sự thật nó như thế nào Đấy, tùy thuộc vào cái mục đích của các bạn ví dụ các bạn đi họp để muốn lấy lại những thông tin hình ảnh âm thanh đấy, của chính người đối diện của mình để mình lấy làm chứng cứ thì các bạn có lên sử dụng một cái chiếc camera siêu nhỏ V99 hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn các bạn nhé thì đây thì uh, trên tay mình đây mình đang cầm một chiếc một uh, sản phẩm đó chính là cái chiếc camera uh, siêu nhỏ V99 các bạn nhé thì đối với dòng sản phẩm này thì bây giờ trên thị trường bán hạ rất là nhiều các bạn lưu ý cho mình một điều bây giờ thị trường bán hàng giả hàng nhái rất là rất là nhiều nhé các bạn nhé đấy các bạn phải lưu ý cho mình một điều đấy, đến đúng cái cơ sở để mua hàng đây chính là các cái của nhà mình đấy, công nghệ nghe nhìn thông minh công ty rất là đàng hoàng địa chỉ nhà mình ở mỹ đình hà nội các bạn nhé thì các bạn nào gần cơ sở này cứ qua trực tiếp cửa hàng nhà mình thì các bạn nào nếu các bạn nào mà không gần cửa hàng thì nhà mình sẽ gửi hàng trực tiếp cho các bạn qua đường tàu xe hay là đường bưu điện cho các bạn các bạn nhé đấy thì đối với sản phẩm này thì em em mình sẽ ờ, review đến cho tất cả bạn và cái cách hướng dẫn sử dụng của chiếc camera à, ngụy trang siêu nhỏ như nào ví dụ vợ có vợ chồng ngoại tình hay là con cái có cái điểm gì nghi ngờ hoặc là người giúp việc đấy, à, có làm với những chuyện gì trong gia đình mình ví dụ các bạn ở trong ờ, ở ngoài Hà Nội đấy, à, các bạn đi vô vào trong Sài Gòn các bạn làm việc nhưng các bạn vẫn có thể theo dõi được cái nhà mình đấy, à, qua chiếc điện thoại smartphone sau khi các bạn ờ, các bạn kết nối qua chiếc camera V99 các bạn nhé thì đây thì sản phẩm của một bộ của nó có những gì thì anh em sau đây mình sẽ review cho tất cả các bạn này đây Đấy, thì đầu tiên thì đó chính là cái phần ờ, camera của nó đây chính là cái phần bo mạch các bạn nhé đây đây chính là cái phần bo mạch của camera Đấy, trên nó có một đầu dây cái mắt camera cực kỳ là nhỏ này nhá Đấy. chế độ thì full HD rồi Đấy, tí nữa mình sẽ uh, kết nối trực tiếp để cho các bạn xem Đấy, chế độ 1080 HD các bạn nhé Đấy. đây thì à, ở phần dưới ở à, cái phần nút đen này đó chính là cái phần nút reset thì sau khi các bạn muốn xóa hết những cái dữ liệu trong thẻ nhớ thì các bạn ấn cái nút reset ở đây này đây. các bạn ấn cái nút reset ở đây nhá thì nó sẽ xóa hết những cái dữ liệu trong thẻ nhớ thì bên cạnh nó thì nó có một cái nút nguồn đấy, tắt và nút bật đấy, gạt sang bên à, phải là bật này gạt sang trái là tắt các bạn nhá đấy, bên cạnh nó nữa là một cái cục sạc đấy, dây để cắm lỗ sạc chân sạc các bạn nhé ở dưới nó đó chỉ là cái đầu để cắm thẻ ờ, nhớ vào đấy, khi các bạn muốn lưu lại những dữ liệu thì các bạn có thể cắm cái thẻ nhớ vào các bạn nhé đó thì cực kỳ là đơn giản đó đây tiếp theo nữa đấy tiếp theo nữa là có một quả pin thì cái quả pin này cực kỳ là khỏe các bạn nhé đấy thì pin này à, các bạn sử dụng đến 3 đến 5 ngày nó mới hết pin đấy, nếu mà các bạn đi xa các bạn có thể cắm trực tiếp cái nguồn điện vào để các bạn có thể theo dõi trực tiếp thì không bao giờ nó hết pin các bạn nhé đấy nếu các bạn đi xa đấy, một tháng hay hai tháng ba tháng nữa thì các bạn các bạn vẫn theo dõi trực tiếp trên chính cái chiếc smartphone của bạn các bạn nhé đấy đây cái cục pin của nó 3 đến 5 ngày mới hết pin được đấy nếu các bạn đi xa thì các bạn cắm trực tiếp cái đầu lối của cái nguồn điện của V99 này và cái ổ điện các bạn nhé đây đây chỉ là cái ờ, bộ dây sạc của chiếc camera V99 dây này dài khoảng mét rưỡi đến 2 mét các bạn nhé Đấy tiếp theo nữa thì nhà sản xuất nó cho chúng ta đó chính là những cái đồ ngụy trang ví dụ như là cúc áo này cúc quần này hay là những cái thiết bị khác để cho chúng ta có thể à, ngụy trang khi mà các bạn ví dụ các bạn đi họp một cuộc họp để cần lại lấy những dữ liệu đấy lúc đầu mình cũng đã nói rồi đó, thì các bạn có thể ngụy trang với cúc áo để soi để xem lại hình ảnh trực tiếp đó, để cho đối phương không bao giờ đối phương họ không bao giờ phát hiện ra mình đang dùng một cái chiếc camera siêu nhỏ à, V99 các bạn nhé đó rất dễ dàng Đấy, thì ngoài ra à, cuối cùng là nhà sản xuất nó sẽ cho các bạn đó chính là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng Đấy, đều toàn à, toàn là của nước ngoài các bạn nhé đều là nước ngoài thì à, không cần đến quyển sách này thì ngay bây giờ mình sẽ review để cho các bạn bằng cách hướng dẫn sử dụng của chiếc camera V99 các bạn nhé đó thì các bạn mua hàng với cái dòng sản phẩm uh, camera V99 thì nhà mình sẽ tặng cho các bạn đó chính là một cái thẻ nhớ 32GB đấy các bạn nhá một cái thẻ nhớ 32GB nếu mà các bạn ờ, nếu mà các bạn nào dùng những cái dòng máy mà có thể nhớ các bạn đừng lên dùng chung với cái chiếc uh, dùng chung vào cái mang camera nhé các bạn nhé khi các bạn cắm vào cái thẻ nhớ của máy điện thoại sang cái, uh, camera V99 nó uh, nhiều dữ liệu quá nó sẽ bị đơ các bạn nhé nên các bạn lưu ý cho mình đấy, hãy dùng một cái thẻ nhớ riêng để cắm trực tiếp vào cái cái uh, sản phẩm camera V99 các bạn nhé đó đây chính là cái thẻ nhớ 32 nghìn này các bạn muốn lưu lại những dữ liệu thì các bạn cứ lắp thẻ nhớ vào đấy <clears throat> thì sau đây mình sẽ uh, giới thiệu đến cho các bạn để cách sử dụng của nó như thế nào này thì phần đây phần dưới của cái phần bo mạch nó sẽ có hai cái đầu dây đấy, một cái đầu dây là cái một cái đầu thu sóng nhé các bạn nhé đấy để nó nhận sóng của wifi nhà đấy cái phần thứ hai nó phần dây đỏ này phần là để có thể kết nối này Đấy, kết nối với quả pin các bạn nhé đây cắm dây dây pin vào này đây đấy thì sau khi ví dụ các bạn mà hết pin thì các bạn các bạn sạc thì các bạn vẫn phải cắm như này các bạn nhé à, hai đầu dây cắm với nhau để các bạn có thể ờ, cắm vào ổ điện để ờ, lấy lại năng lượng của cái ờ, sản phẩm V99 đấy thì đầu tiên đấy thì các bạn phải có cho mình đó chính là một chiếc thẻ nhớ này đây các bạn lắp thẻ nhớ vào này đây lắp theo đúng chiều các bạn nhé đây là cái chiều này à, cái chiều này này phải hướng lên cái, à, cái phần mạch này nó phải hướng lên cái phần tem bạn nhé đây mình cắm này khi các bạn à, cắm vào nó kêu đến tách phát là được này đó là ok đó thì à, trước tiên á trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải phần mềm để các bạn có thể xem trực tiếp trên chính chiếc smartphone của bạn thì ví dụ các bạn dùng hệ điều hành nào Android hoặc là iOS thì các bạn đều có thể tải được cái phần mềm uh, ứng dụng nó về để xem trực tiếp trên cái điện thoại các bạn nhé Đấy. ví dụ các bạn dùng Oppo này hay là Samsung hay là Xiaomi thì các bạn nên CH Play còn bạn nào mà dùng hệ điều hành iOS uh, như iPhone thì các bạn nên App Store để các bạn tải các bạn nhé thì đây mình đang dùng một chiếc à, iPhone thì mình nên vào App Store này đây mình sẽ vào App Store để cho các bạn nhìn này Đấy. Đấy, mình sẽ ghi là phần mềm Lookcam lúc cam đây đây chính là cái phần mềm lúc cam đây các bạn nhé đây Đấy, thì cái phần mềm này mình đã tải trước rồi để tránh làm mất thời gian của các bạn thì mình đã tải sẵn rồi Đấy, sau khi các bạn tải xong thì các bạn có thể thoát ra đó Đấy, vào phần ứng dụng này ở ngoài này nó sẽ có một phần lúc cam đây rồi Đấy, các bạn nhé đó thì chưa vào vội thì đầu tiên thì các bạn phải bật cho mình đó chính là kia phần sản phẩm V99 lên thì rất hay là cái sản phẩm này ạ nó có thể à, bắt à, từ xa Đấy, ví dụ các bạn không ở nhà các bạn đi ờ, đâu đó ở trong nước ngoài nước mà các bạn đều có thể xem được trực tiếp trên chính smartphone nó rất là hay nó chỗ đó chỗ đó các bạn nhé các bạn muốn lưu lại dữ liệu thì nó sẽ có cái thẻ nhớ này à, để cho các bạn lưu để lấy lại lấy lại những cái bằng chứng ví dụ vợ chồng ngoại tình hay con cái có vấn đề nghi ngờ hoặc là người giúp việc như thế nào như thế kia thì các bạn đều có thể sử dụng và lưu lưu trữ hình ảnh đấy các bạn nhé rất là yên tâm đầu tiên thì các bạn bật cái ờ, camera lên trong màn hình này gạt sang bên phải này bật lên này nó sẽ hiện lên màu đỏ thì đợi khoảng vài giây nó sẽ hiện lên màu xanh nha Đấy, để, à, để để vài giây nó sẽ hiện lên màu xanh này Đấy, thì ờ, đầu tiên nếu mà hiện lên màu xanh thì các bạn vào phần cài đặt các bạn vào phần cài đặt nhé các bạn nhé vào phần cài đặt này Đấy, sau khi nó phát ra mới đấy sau khi nó hiện lên đèn xanh thì các bạn ấn vào cái nút này này wifi các bạn nhé các bạn ấn vào wifi và một cái tên của cái sản phẩm G11278 này đó chính là cái tên của cái sản phẩm V99 các bạn nhé đó thì các bạn kết nối này đấy <coughs> thì nó uh, sử dụng thì cực kỳ đơn giản các bạn nhé đấy sau khi kết nối xong các bạn nhé đây thì các bạn uh, quay uh, quay trở lại và các bạn bắt đầu vào phần nút cam đây các bạn bắt đầu vào phần nút cam này đấy nhìn này là rất là nhỏ gọn các bạn nhé các bạn cuốn lại nếu mà các bạn muốn ngụy trang ở đâu ở nhà muốn ở góc nào thì các bạn chỉ cần cuốn lại như này đây các bạn chỉ cần cuốn lại như này đấy nó sẽ hở ra cái một cái đầu mắt này để cho nó soi trực tiếp các bạn nhé đây các bạn vào phần nút cam đấy các bạn thấy chưa đấy cái tên này nó đã online rồi device online đó chính là cái sản phẩm của cái V99 này các bạn nhé thì các bạn uh, nhìn thì các bạn thấy đèn hai cái đèn đây nếu mà các bạn muốn tắt thì các bạn có thể tắt trên cái ứng dụng của chính cái chiếc smartphone của các bạn đấy đây mình sẽ vào phần uh, xem trực tiếp này online đấy, các bạn thấy chưa thì chế độ là full HD các bạn nhé đây đấy các bạn thấy chưa đây chế độ uh, ờ, 4K này 4K thì rất là nét rồi 1080 thì mình có thể chuyển sang chế độ 1080 các bạn nhé đấy các bạn thấy chưa đấy, cực kỳ nét đối với sản phẩm này các bạn đi đâu để làm gì đấy, các bạn đều có thể à, à, nhìn thấy hay là các bạn đều có thể lưu lại những dữ liệu bất kể ở nơi đâu ví dụ camera này ở, ở ờ, ờ, ngoài à, Bắc này thì các bạn vô trong Nam làm việc đấy, thì các bạn vẫn có thể theo dõi được đấy, các bạn nhé đấy, nó rất nhiều chế độ Đây, chế độ 4K 2K hay 1080 đấy, tùy thuộc các bạn xem đấy thì nếu mà các bạn muốn tắt cái đèn này đi thì rất là đơn giản thôi ở trên đây nó có phần ờ, hệ điều khiển của nó này các bạn muốn tắt đèn thì các bạn bấm vào cái bóng đèn này, đấy nó sẽ tự tắt các bạn nhé đấy các bạn thấy chưa bật này đó tắt này đó thì phần bên này là phần ờ, chỉnh ánh sáng các bạn nhé đây cái phần bên này phần chỉnh ánh sáng này các bạn muốn tăng ánh sáng lên này đấy thấy chưa các bạn giảm ờ, tối đi này đó rất là đơn giản đấy đây này đấy, chỉnh màu đây chỉnh màu đấy à, bên này đó chính là cái phần uh, cũng là bên uh, chỉnh màu cho làm sao phù hợp với cái màu để cho các bạn xem các bạn nhá đen trắng thì uh, đều có hết đấy rồi ngày giờ rất là rõ ràng 8 giờ 50 đấy. ngày 9 tháng 6 ngày năm 2020 uh, lưu ngày giờ rất là địa chỉ rất là rõ ràng các bạn nhá đấy. đấy các bạn thấy chưa cái phần này cái phần loa bây giờ mình giới thiệu cái phần dưới các bạn nhá cái phần dưới này cái loa này nếu mà các bạn uh, muốn nghe cái thông tin ví dụ các bạn đi muốn ờ, nghe trực tiếp lấy một người ví dụ một người đi họp mà nhiều người khác muốn nghe thì ờ, các bạn có thể bật cái loa lên ở nhà thì các bạn có thể bật cái loa lên và các bạn có thể nghe coi nhá đấy các bạn đều có thể nghe tiếng đấy thấy chưa nó sẽ nhại lại các bạn thấy chưa đó rất là đa năng đối với cái sản phẩm V99 này đấy các bạn tắt đi đấy, bên này là phần giọng nói này đấy bên này có thể phần chụp ảnh này đây phần chụp ảnh nếu mà các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn chỉ cần ấn cái nút chụp ảnh đây Đấy. muốn quay video muốn quay video với ờ, cái đoạn mà mình muốn quay video thì các bạn có thể muốn quay video bấm luôn là muốn quay video này Đấy, để lưu trữ dữ liệu Đấy, khi các bạn lắp thẻ nhớ rồi thì khi các bạn muốn xem lại thì bạn chỉ cần trở ra Đấy, là các bạn muốn xem lại rồi Đấy. thì bên này là cái phần ờ, đảo chiều camera Đấy, các bạn thấy chưa đảo chiều Đấy, bên trái bên phải bên này đảo xuống trên xuống dưới này Đấy, đây ngược màn hình nha các bạn nhé Đấy, đảo này đó rất đơn giản với dòng sản phẩm camera à, V99 đấy. đấy thì bạn nào cũng muốn quan tâm về cái sản phẩm camera V99 này đấy, thì các bạn cứ liên hệ cho mình đấy, qua cái số điện thoại mình để dưới góc màn hình các bạn nhé đấy thì đối với sản phẩm này nhà mình sẽ bảo hành cho các bạn à, trong vòng một năm đấy, rất là ok và sẽ tặng cho các bạn đó chính là một cái thẻ nhớ 32 GB hôm nay mình cũng đầu mình cũng đã nói rồi các bạn nhé rất yên tâm thì bạn nào gần cửa hàng nhà mình nhà mình ở cửa hàng ở Hà Nội đấy bạn nào gần cửa hàng nhà mình bạn cứ qua trực tiếp cơ sở nhà mình đấy, đấy thì nhà mình sẽ giới thiệu và à, sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về sản phẩm hôm nay mình sẽ hôm nay mình đã nói qua để cho các bạn à, am hiểu qua đó chính là cái ờ, chiếc sản phẩm đó chính là cái sản phẩm à, camera V99 siêu nhỏ các bạn nhé để ngụy trang ờ, bất kể cái bất kể cái mục đích gì các bạn đều có thể sử dụng được hết các bạn nhé đó rất là an toàn nếu khi các bạn sử dụng mà muốn lấy làm cái chứng cứ hay lấy lấy lại những cái dữ liệu gì quan trọng để các bạn có thể sử dụng đó chính là cái chiếc camera à, siêu nhỏ V99 các bạn nhé Đấy. thì bạn nào có nhu